Xin chào các bạn ở channel mình nha, mình là Jackie đời. Hôm nay mình sẽ quay vào phần OBS nha bạn. Vì uh, phần mềm bodycam á bạn. Mình mặc dù nó sẽ quay chắc chắn nó sẽ mượt hơn uh, ờ, OBS rồi có cái nó bị đứng máy luôn. Quay quay trên Roblox bị đứng máy luôn nên phải uh, ờ, OBS chở chịu mà. Các bạn thấy nó bị giật lag như vậy thì thông cảm nha. Vì OBS quay đó giờ nó vậy. Vì mấy bạn thấy chỗ nào quen quen không? Mấy bạn thấy áo xanh này và người này thì mấy bạn hiểu gì rồi đúng không? mấy bạn thấy ờ, con mực ở trên đây à? <laughs> thấy ờ, bình heo trên đây nè thì bạn, bạn chắc chắn hiểu gì đúng không ở trên hôm nay mình sẽ tham gia chơi trò chơi con mực là switch Game á Ok Mà có cái giờ nó lắc quá Chỉnh thêm này đỡ lắc ra nó bạn thấy ống he này đó ống theo tiền á chứ không đùa đâu mình phải quay video đành bằng OBS là chịu à nhưng mà có cái nó lắc quá à. mấy bạn thấy mình quay về cái game khác này mấy bạn xin là mấy bạn có thể hiểu nào, mình đang biết content nó phú rồi lắm có thể mình tắt mấy cái nào cho nó đỡ lắc ta chứ lắc quá nói chung là thấy nó vẫn lắc vô bắt đầu ok bắt đầu đổi mát rồi rồi chuẩn bị đấm nhau rồi lát này sao mình đấm mình nó muốn chơi là quản trọ rồi à. rồi đèn xanh đèn đỏ đồ mê ta mình chiếc xe nó bị lắc là nó cái đi không được lắc quá mà quay mà OBS thì chắc mà bạn sẽ nghe âm thanh đấy lắc vải đó ô đừng lắc lạc quá đừng, lắc quá nó chạy luôn rồi mấy bạn thấy không mình đứng yên rồi nó vẫn chạy cay nhờ, lắc quá cay nhờ cay lắc quá chơi được luôn cay ơi là cay nó lắc thì chứ Man, cay thế nhờ Quay vào OBS thì mới càng cay á Giờ chơi lại luôn Hay ghê sợ luôn mà tự hỏi là sao cái youtuber họ quay vào OBS rất là bình thường nhưng mà khi ray còn khi mình ray vào OBS đây thì nó lắc kinh dị luôn nè đó mấy bạn chơi quay suốt game mà mấy bạn không thấy mình qua được bàn nào là mấy bạn hiểu là độ lắc nó kinh khủng thế nào đó đó mà mình buông đây nha nó vẫn chạy nè đó chạy không nghỉ luôn buông tay rồi mà vẫn còn đi thêm được đó mới hay á giờ không biết cái nào để cho nó đỡ lắc luôn á ờ à. đổi ngôn ngữ có đỡ lắc được không đó thả bua rồi còn chạy được nè đó còn chạy được khá là cay rồi đó mình không hề muốn quay vào OBS chút nào luôn á vì nó quá là lắc mà không biết sao cái youtuber họ có thể quay được bằng OBS luôn nè, à. người ta quay được chứ mình quay được là chịu á vì nó lắc kinh dị luôn nè nó lắc một cách kinh dị luôn chứ không đùa nữa đó này bị lắc xe vòng tròn màn hình luôn hay đó là bán trò ở gì đi God, yeah Yeah, mình làm quán trò có cá bị lát qua xa bán ok Ờ, bán bán đầu đứa mình chưa thấy ai bán luôn tới bên khu mình mình không thấy ai luôn giờ nhưng mà giờ mình làm quảng trò là hay đó à tên nên mình bán được có vài người lắc quá bán không thêm được luôn tên nên mình thấy mấy bọn người nó còn đá mình thêm ấy Ôi, ôi lại xây màn hình nữa rồi Lại nữa chạy không được luôn nè nè video này mấy bạn sẽ nghe mình chửi hơi tụt ấy, thì uh, thông cảm nha do mấy mình lắc quá Ê, đó nó chạy ngẫu nhiên luôn nó chạy tự nhiên luôn bị lắc mình kh... rồi sáng mai thơ nữa cay nhở Chơi Squid Game này chết rồi Rồi lắc luôn Rồi nó tự chạy tự nhiên luôn Thôi mình để luôn nè Cay quá rồi khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like, một subscribe, nhấn vào cái chuông để ủng hộ mình nha. Nhấn ủng hộ mình ra video tiếp theo nha. Và mình sẽ nghỉ video tại thôi vì giờ nó lắc quá rồi. Giờ thì bye bye.